Mẫu giáo. Ở trường Niêm Sơn này quá. À, thôn Nà Giáo. À thôn Nà Giáo. Tại thôn. À máy. Cái gì máy họ họ gì? Giàng. À Giàng à, chồng em họ Giàng à? Ừ. À Giàng thì máy à? <laughs> thì máy. Sau này lớn lên cố gắng học thật giỏi nhá. Không là nói tiếng ờ, kinh nhiều nhá. À, <laughs> Bác thì uh, ờ, lủng bông chi à? sâm cau đây rất là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn bớp đắng rừng này rất là nhiều món hàng uh, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho giang nó bao nhiêu tuổi bao nhiêu đứa con nó biết à anh em mình vào được đi trơn quá không thể đi được xe máy hai anh em này phải để xe máy ngoài cái hưởng hưởng nắng lên được một chút thôi nhưng cái đường này nó rất là ban à, Giang xin chào cô dì chú bác anh chị và mọi người nhé à, tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh Sa Trường Giang TV hiện tại thì à, Giang với anh à, Pó đang có mặt tại à, thôn Nà Giáo xã Niêm Sơn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang hôm nay thì à, hai anh em à, mình vào đây để à, chia sẻ tới cô bác anh chị và mọi người một hoàn cảnh gia đình của gia đình nhà chị gì nhà anh nhỉ Mỹ à, nhà em mỉ thì uh, chồng cũng uh, mất do tai nạn giao thông đúng không anh vâng tai nạn giao thông Bắc Giang à bạn Bắc Giang hả anh vâng, vâng. là có nghĩa là chồng em đấy là đi làm Bắc Giang đấy vâng đi làm Bắc Giang <coughs> không tránh được xa đường cao tốc à có nghĩa là bị uh, xe ấy à đâm uh, là đường ở ờ, đường cao tốc Ồ, rất là thương tâm mất được lâu cho anh mất hơn tháng hơn tháng à, dạ. à rồi. Dạ. thì cũng uh, nghe anh phó kể vừa trực tiếp là anh ấy, người dân ở đây ấy thì ra mới biết được cái hoàn cảnh của em em mì rất là khó khăn nhất là có có chia sẻ với Giang là ở ngôi nhà là trong nhà của người anh trai con ông bác ở nhờ với nhà bếp đấy thôi sau khi mà chồng em mỉ mất do tai nạn ở ờ, giao thông ở bên Bắc Quang ấy Bắc Giang à, Bắc Giang nhỉ ừ. tháng thì căn nhà nhỏ ngày trước nó nhỏ thì em mới không dám ở một mình vì khi chồng mất mà nuôi hai con nhỏ nữa nên là em ấy đã dỡ đi rồi và giờ phải ở nhờ này trai thì cần đường xuống dưới này mà Anh em mình đang đi bộ xuống đây này Không biết là em Mỹ có ở nhà hay không gia đình Có Về nhà này Ủa, ông, à, ông mật nhiều lắm này mọi người này Đây đang ấy mật này, đang quay mật Ồ, ờ, chào anh nhá. Chào anh nhá. Chào anh nhé. Ờ, chào anh nhá. Chào em nhá. Ồ, mấy cháu nhỏ tí nữa cho các nhỏ nhỏ này mấy cái kẹo bánh em anh ơi. Vâng, vâng, vâng. Cái kẹo mà nó một cái. Đấy. Một cái để cho các cháu nhỏ này. À đây là, là nhà mì ở bên này à? Bên này bên này. À bên này à? À anh này hàng xóm đúng không? Ừ. Chị là hàng xóm cho cháu nhỏ. À cái này là cây lanh ấy đúng không nhỉ anh nhỉ? Đó, ờ, cái này đồng bào mang về để dệt ờ, ấy đúng không? Dệt um, ờ, vải quần áo này. À đây à, đây là em Mỹ đấy đúng không? Vâng, nhà oh. Mỹ đây. À, à, à, chào em nhá, anh chào em nhá. Ồ. Ờ. À. Ờ. Đi đi vào nhà anh nhỉ? Vâng vâng. Đây thì nhà em Mỹ. Ê, ê, ê, à. Ồ. Nghĩ giờ là con là tha luôn Ồ, chú chào hai con nhá Ồ, ngoan nhỉ Đấy, con gái con gái của em đây đúng không? Ờ, được, được uh, mấy tuổi rồi? Vâng, chào bác nhá. Vâng chào anh nhá, chào em nhá. Thế con cháu ờ, cháu trai này được mấy tuổi rồi? Con này được mấy tuổi? Hai tuổi à? Ờ, Minh Tu Minh Say. Dạ, ờ. <laughs> À, bố bố xíu cho cháu nhỏ. Ồ ờ, oh, đấy, oh, xin bác so xanh, so xanh, Nhờ. Dạ. <laughs> so xanh, Dễ thương quá nhỉ? À. Nó trông vậy là. Ok anh. Thế là bác đây là là bác, à, bác của của hai cháu đúng không? Dạ, vâng vâng, bác. À, bác bác của hai cháu. Yeah. Dạ. Ông à, là ông, ông đó. Vâng. Ừ. Ông là ông ngoại hay là ông nội? Ông nội. Ông nội. À, ông nội của hai hai cháu này luôn. Vâng. Ừ thì uh, à, nghe chú anh phó kể chuyện ấy vâng. nếu mà có gia đình là là bên uh, chỗ em mỉ là con trai của bác nhỉ là vừa mới mất là tai nạn giao thông ấy vâng. con trai của của em chú ấy à. trai của em trai à, à. Là, đấy là ừ, kiểu con ông chú nhỉ vâng đây đây là con ông chú à. ở đây là ông bác à, có con ông bác vâng. à bác đây là chú à. mỉ đây là mỉ là cháu rồi à mỉ là cháu cháu dâu nhỉ cháu dâu vâng cháu dâu, cháu dâu ấy. Ừ. thế mỉ là sinh năm bao nhiêu em ấy có nói được tiếng kinh không hai nghìn hai nghìn à hai nghìn à em có nói được một chút nhỉ à vẫn nghe, nhưng mà mỉ là đấy là là, là con đi học hết lớp mấy rồi ngày trước ấy thì trước học đi lớp 6 lớp 6 à lớp 6 ờ cứ nói chuyện thoải mái mà không sao cả hôm nay anh đi vào đây ờ, cùng với anh có này vào thăm gia đình em ấy ừ, thì thấy uh, chồng vừa mới mất thì anh cũng rất là chia buồn cùng gia đình ờ, anh có thì hộ em gia đình nhà 200 nghìn để cho chỗ em nghỉ này dạ. vâng. để chia buồn cùng gia đình chồng mất anh giúp em cái gì ờ à. cảm ơn ờ vui họ đã tình nhiều à. đây hai hai cháu này nhìn rất là ngoan nhỉ thế chồng mất là, là tai nạn ấy thì à, lúc đấy là em có biết đâu, nó cũng đột xuất chứ đúng không gia đình ấy Dạ. có biết đâu tỉnh Bắc Giang đó không biết mà Giang à. con trai của con trai của anh à. nhận, đây người về thôi à có nghĩa là con trai của anh phát hiện ra đã vâng, vâng. xong mới báo về cho cùng, mình cùng nhau đi làm đấy à, cùng nhau đi làm vâng. phòng ở ờ, Ồ. anh trai về thấy về anh trai mới gọi điện đi Ồ. cho anh rể anh rể ừ. công an công an nghe điện thoại thôi à công an nghe điện thoại không biết ừ. Vâng, có chuyện ờ, rất là đau lòng về gia đình nhà ờ, em, em mình thế là mỉ bây giờ là trước đây là mình ờ, ba ba mẹ con đang ở trong đây là ba nhà của con là còn em trai bé nữa à, em trai bé nữa à, em trai em trai được 8 tuổi hay là hay đẻ mười ba tuổi à. bây giờ hiện tại đang đi học ừ. một tài xá. à. Môn giáo. Ở trường Niêm Sơn này quá. Ờ, thôn là giáo. À, thôn là giáo. Tại thôn. À, máy. Cái gì máy họ họ gì? Giàng. À, Giàng à, chồng em họ Giàng à? Vâng. À. này lớn lên cố gắng học thật giỏi nhá. Không là nói tiếng ờ, kinh nhiều nhá. À, à, Bác thì uh, lủng bông chi pâu à? Vâng. Chỉ biết nho dòng thôi, nỏ mỏ thôi nhờ dạ. cho xanh thôi một chế thôi bác không biết nhiều đấy. này bác bảo là dính thông à dính thông đấy nhỉ. thế mỉ là bây giờ là ba mẹ con là nhờ nhờ trong trong nhà của của ấy à của bác của anh đúng không dạ. của, của anh à là bếp của à. của anh trai thằng này anh à. tức là con con trai cả của ừ. con trai cả của bán này à. trai cả vào bên. ở với bố nhà dưới ừ. thì con dâu mà Dạ ở nhờ trong cái bếp như này bé bé này thôi Dạ ừ. Còn trước đấy là nhà của Mỹ là trồng riêng là ở bên nào nhỉ anh nhỉ? Ở ờ, à, trên kia cơ À ở tất trên kia cơ Vâng À, trồng... ở chỗ uh, trên chỗ nhà anh anh công an viên đấy hả anh? Không, cũng ở, ngay trên này, này thôi. À ngay bên này thôi đúng không? Ừ. Chồng mất xong là ba mẹ con thì không kiểu nó sợ ấy, không dám à, sợ. Ừ. Nó bỏ nhà sang đây nhờ ừ. trai ở mình nhìn cháu hai cháu rất là dễ thương đấy đang uh, tuổi bắt đầu là học mà à, đi bước nữa không à, không đâu nhỉ lại với nuôi con nữa quá Cần con quá ừ, thương con thì à, nuôi con thôi thì, uh, trông các cháu nhỏ mình thôi anh em này là là anh em của ấy đâu theo cầu à, em cậu à đây là cầu của mì cậu ừ, cầu của của mì à ừ. em em của mì ừ. à, em trai đúng không trai của mì vâng, em trai ừ. là cậu nhưng mà có cho chị gái đi lấy chồng không <laughs> đấy là quyền của chị quyền trên đơn nhỉ không có ừ. trách nhiệm rồi nhưng mà thương hai, hai cháu nhỏ này này biết là cháu ờ, sau này lớn lên này hiện tại bây giờ thiếu vòng tay của người cha mà chăm sóc của người cha thì có người mẹ thôi đấy chỉ chưa biết một cái gì cả này mình nghe lời cậu nhỉ như em à, là tên gì em tên nô à, nu à nô nô nô vâng. nô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi 17 năm. à mười bảy là năm à vẫn còn đi học cho em thôi Em ra trường học hết lớp 9 À, học lớp 9 là nghỉ học rồi à? Vâng Ồ, không, không đi học nữa Vâng, còn hai mẹ con rồi đi, còn mẹ một mình thôi À Thế em lấy vợ chưa? Chưa Chưa đâu, 17 rồi nhỉ 17 Ừ Thế đây em bây giờ đang ở với mẹ à? Vâng, em ở bên kia rồi À, ở bên kia Với mẹ mà ừ. Mẹ hai đứa con Ừ bố cũng mất lâu thì cũng nhỏ nhỏ à. bố mốt mất kia là thằng này còn chưa chưa chưa bằng thằng này à thế à hơn ờ, đấy ờ, sáu ờ, thế à sáu tuổi ờ bố đấy là bố mất hai lẻ hai lẻ mười hai lẻ mười à, à lúc đấy là bố mình cũng mất là lúc em còn còn nhỏ đúng không ừ. nhỏ như hai cháu này đúng không à con cháu nhỏ này tên gì nhỉ thằng minh tu này minh tu minh nô à, ừ. à. Tôi cố gắng ờ, chăm ờ, hai, hai cháu nhỏ nhỏ thôi nhờ biết làm sao được đây, Chú vào đây chú cũng chỉ chia buồn với gia đình thôi thì ờ, cũng không uh, ai mong muốn chuyện này xảy ra mà đây mỉ sao lại có bước nữa thì đi bước nữa thì cũng là tùy duyên mỉ yêu thương ai hoặc là con trai nào thương con gái ấy. đến với mình thì mình vẫn xây dựng gia đình bình thường mà Rồi em cầu nô này có thể động viên chị Ờ, vượt qua lúc khó khăn này em ạ à, nhất là chị gái còn trẻ chị gái em năm nay mới có 20 đúng không nhỉ 21 thôi ừ, còn trẻ mà còn trẻ ấy như, như bác này là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ừ, 57 rồi à năm bảy, dạ. à bảy vẫn còn ờ, ấy mà còn còn trẻ đâu nhìn bác còn còn trẻ đâu chỉ vì là do mọi người trên này là đi à, lao động dạ. rồi vất vả ấy à. Ừ, thì ấy à, thôi Con nhà này nhà chỉnh tường nữa đúng không? Vâng. Dạ. Ở à, trước anh nhỉ? Chỉnh tường Chỉnh tường đây anh có nhỉ? Vâng Rất là dày luôn Dày Cái này mọt hết rồi đây này Cái này nó bằng lứa không ngâm được nó sẽ bị con mọt này ừ. À, thế là lúc con trai bác là đi làm bên Bắc Giang là làm được lâu chưa? trồng một mí vừa mới đi được à... hơn, hơn, tháng rồi à, hơn tháng vâng. đúng hơn chục ngày À. mất thì mất mất à. mất thì mất hơn tháng rồi mất mất hơn tháng vâng còn đi làm ấy thì đi hơn chục ngày nó là cách bị cách ly nữa xong là vừa mới làm được 7 ngày công à ừ. là bị tai nạn luôn bị tai nạn rồi vâng. Ừ, thế là đợt đấy là đi cùng con của anh nhỉ? Vâng vâng. À là hai anh em rủ nhau đi. Tức là con của anh là đi trước của của em gái ừ. mình là con của em gái con của anh là ừ. của con của em cô ừ. còn cái mỉ này là con của bác ngoại à, à thế à vâng vâng vâng nó hai anh em cùng nhau đi à. À. Ừ. Thế là cùng nhau đi là cùng cùng một công ty luôn đấy nhỉ? Cùng một công ty. Làm cùng một công ty. Vâng. Cùng phòng trò. Ừ, cùng phòng trò luôn. À à, lúc đấy là con con ờ, mới bắt đầu điện về đây vâng. điện về công an đúng không tối rồi thì không tối rồi 8 giờ không là 8 giờ mọi à. lần thì lúc tại nam mọi lần thì chưa tối à. mọi lần thì tối thì thấy về nhà tập trung ăn cơm à. nhưng mà tối đấy là không thấy về vâng. là con của anh mới điện cho nó ừ. xong là đã bị tử vong rồi à. xong là công an mới nhặt điện thoại là điện cho là công an mới điện thoại Uhm. Cái em già này là bị xe đâm tử vong trên này rồi à. Đó là con của anh mới à, phi xe lên là cũng không à. có con người rồi à, à được ừ. xong rồi mới ừ. công an mới giao cho là con của anh nó nhận ừ. lấy lên nhà ừ. Ừ. Rồi là may là còn có con của anh còn biết Không thì mọi người ở nhà đây như là không ai biết đâu Em cũng không biết đúng không? Biết Không biết mà nó xuất đột xuất Vẫn điển lên, vẫn điển à. lên Nhưng mà ờ. xa như thế này có có biết, có đi được đâu Đấy Đấy à. Mà con già như thế này có biết đâu là Bắc Giang Vâng đấy Đấy mà có đâu tiền đi nữa à. Đấy khổ quá thì con của anh ở dưới kia thì anh cô con của anh mới cố gắng ờ, nhận lên thế thôi ừ. thế là lúc ờ, giúp đỡ là bên kia là công ty giúp đỡ một phần đúng không là đưa xác chồng của em Mỹ là về để mình chôn cất đúng không? Vâng. vâng. Hay là bên nào công giúp? Ty là... Công ty là hỗ trợ đâu. Đấy à công ty của đấy là hỗ trợ đúng không hỗ trợ thôi, ừ. nó chưa có công ấy ừ, đúng rồi đúng xác vì là ừ. người đem xác là anh rể xác đâm cái chịu trách nhiệm cái ừ. xe đến đến tận nơi à đến tận nơi đúng không vâng ừ. cho ít tiền để vâng vâng vâng thế là lúc này mình kiểu đâm đâm đang nhập chiều đúng không có chuyện chắc nó đi ngang thế là bị 8 giờ tối đúng không nhỉ 8 giờ tối đi làm về rồi Chắc lúc nghỉ kia là cũng tầm 7 giờ thôi vâng. Nó nghỉ nghỉ là 7 giờ nghỉ mà 7 giờ nghỉ đúng Nhưng mà lúc 8 giờ mới phát hiện à. Chắc đâm ừ. là xe đâm xong là Còn với cái này cái nổ nữa là lúc 8 ừ. giờ nó Con của anh mới điển đi xong là mới phát vâng, vâng, vâng. Thế là, là con là con trai con trai út của bác hay là con trai cả? Phải, bởi vì là như thế này này. Thằng thằng này với thằng cái nhà này là con con trai của ông chú này này. Dạ. Vâng, chú này là anh trai anh, anh trai của ấy. Vâng, của bố của Mỹ ấy. À. Bố à, à. của Mỹ này là em trai của em chú này. Ừ, em trai. Ừ. Thế là như chú này là là anh. À, vâng vâng. Anh trai nên mình còn có dưới mình nữa là còn một người em trai à. ừ. còn à, lấy chồng của mình vừa mất là con vâng, với lại trai. em trai mình à. nếu mà là cháu à, cháu mình vâng. cháu mình thì uh, chồng của mình sẽ gọi uh, chú này bằng bác à, vâng vâng bằng bác, bác. À. Dạ. chú và ông bác thế còn anh anh kia là cũng cũng là trái út của trái út của của nhỉ thế là mì là ở cùng ờ, với đấy là nhà anh đây là ở, ở mì đang ở cùng nhà anh đúng không nhà đây là anh nhà đây là anh trai của ở ờ, đây ờ, anh trai của em ừ. nhà, à. nhà này là cái thằng lúc đấy mình về chân châu kìa à? à. Anh trai của thằng này ừ, còn anh trai đó của, của à, anh, anh đúng không với bố nhà dưới ừ, em biết rồi đây là mình là cùng một gia đình ở đây hiện tại là Mỹ đang ở cùng đấy là mọi người là là cố gắng giúp đỡ Mỹ thôi yêu thương các cháu đây là còn là nhà ông rồi thầy ông là cụ rồi để còn hai cháu nhỏ nữa cả đại gia đình giờ phải thương thương thương thương mỗi à, hai cháu nhỏ này này để cho cháu lớn lên đấy à, là mỹ thì đang à, có chuyện buồn nữa là chồng con này phải cố gắng động viên đó, à, gia đình mình cái đi một cái câu chuyện buồn mà giang vào đây có anh phó đây chia sẻ thì giang mới biết được ra hoàn cảnh của, của em mì là như vậy và Giang chủ yếu vào đây cũng muốn để chia sẻ với mọi người hai là cũng muốn uh, chia buồn cùng gia đình uh, chú cái này là em mỉ ở đây thực sự là cái câu chuyện mình không mong muốn xảy ra cả vì là đi làm chồng của em mỉ đã đi làm cùng con của anh pó này này nó đi làm sau ở cùng phòng trọ nữa làm cùng công ty nữa mình đêm hôm đấy là tan tan giờ đi làm công ty về anh nhỉ vâng xong bắt đầu trên đường về nhà đúng không vâng. phòng trọ chính là lúc lúc mà mỉ này là đấy là em trai đây là em trai của mỉ vâng. em trai của mỉ thì cũng còn một cô cha từ nhỏ vâng. thì cuối cùng à, thì bây giờ mỉ lấy chồng chồng vừa mất nữa cơ thành ra hai, hai cháu nhỏ của, của em mỉ này cũng lại một cô cha nữa. nó là rất là cái câu chuyện nó rất là bi đát mình nói là mình đồng cảm với với hoàn cảnh của bà con ở trên này thật sự là giang đi nhiều nơi rồi là chia sẻ hoàn cảnh rất là hiểu nhất là mình thương các cháu nhỏ nhìn tương lai của cháu con này rất là dài mình muốn là đi học sau này cố gắng nuôi con ăn học giỏi nha mỉ nha ờ, bảo ban các con cố gắng là học mình đã như thế rồi ấy ừ. thôi ờ, chắc là cháu xin phép về chú nhá anh em vâng thôi thì à, để khi khác thì cháu vào thăm chơi một người sau vâng. nay cháu vào là chủ yếu à, chia buồn với à, gia đình nhà em mỉ để uh, chú và vâng. các anh ở đây với bọn em ở đây thôi Thật sức là thông cảm bởi vì em nay là có anh không có việc về ấy ừ. còn <laughs> ờ. đây mỉ cố gắng nha anh về nhá ừ. nước anh để, để, để cho cháu, ừ. anh mang về cho cháu nhỏ của mình. Ừ thôi chú về nhá bye bye nhá một chế nhá ngon nhở Rồi anh về nhà mình nhá, cháu về chú nhá. À, anh về nhá. Anh về nhá bọn em nghỉ nhá. Yeah. Dạ. một cái uh, câu chuyện nó ờ, cũng như những câu chuyện khác thôi cũng là gia đình cũng rất là là chỉ là khó khăn nhưng em mỉ thì ra cũng vào thì ra vào chia sẻ với mọi người và cũng đồng thời là ra muốn chia buồn cùng gia đình nhất là em mỉ và động viên em đó cũng bà con ở trên này này vì chồng vừa mới mất cái sự um, đau uh, thương xót uh, cái tình cảm của người mẹ còn trẻ mà ta nuôi hai cháu nhỏ nữa nên là Giang rất là đồng cảm mà con đường vào thì mọi người biết rất là khó khăn và để vào nhà mình Đấy cái thước phim này là Giang cũng muốn là chia sẻ thực tế để cho mọi người cùng biết đây là có chú này với mấy em cũng bảo lại uống nước nhưng mà Giang bận về thì anh có có việc không phép về à, cái mật này là mình tự nuôi được đúng không nhà chú nhỉ à, cái là mình nuôi tự nhiên đúng không cái này là mình đang vắt à à cái à, này là nó ấy ra rồi đúng không à, dạ còn vâng, cái này là cái sáp và mật đây đúng không vâng à. Đấy, rất là nhiều luôn bay cứ bụi <laughs> nó nói chung là nó cũng không không đốt đâu nhỉ không à, ờ, như mình không làm hại nó thì nó cũng không đốt đâu không đốt này à. đây bình thường mình ờ, bình thường à. Ờ. chờ các cháu nhỏ mà đến chơi gần gần thì nó đốt cho các cháu nhỏ mình đấy đâu thôi à đúng rồi đúng rồi Ờ, ờ cháu về chú nhá vâng rồi, ờ, dạ, anh về nhá dạ, vâng. ờ để uh, ờ, Sam cũng uh, xin phép được uh, về và cũng xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đây thôi à, xin uh, chúc cho cô anh chị và mọi người là luôn luôn mạnh khỏe bình an và thành công hơn trong cuộc sống xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô anh chị cùng mọi người ở video tiếp theo nhé